bá thơm Mày còn cả phải giả như mày cũng mang về nhà bạn gặp bát thơm Mày you push it in your flow Copy push it in your vein Facts diamonds on your chain Fucking that bitch on my land Thật tao thấy là mày bắt trước Họ giống ai tao nói là flame Phần intro tao nghe còn được chứ vào và sau it's all the same Nào khi hủy mày đi sông hơi Rồi kiếp sau still be a name Copy thì MC cây rap name nên đổi thành cây ICM Please away, please away bạn phá Tôi khi bạn lái, tôi khi bạn try I couldn't try, I couldn't die, I couldn't die Bước lên số, tôi mới đông như quân quy Nhưng mà đụng khi bãi cộng lên tôi mới còn nguyên quân Hay là bất được một thằng, mình sẵn tấn đi suy thân Mình đã phát cầu ông gà, phải tặng lộn đi khi quân Nào là mình stay, nào là dân chuyên Thật tôi nghe là thế, đừng cũng yên tâm Đừng có phải là gà, tôi phải là phân chim Thơm như về một bên mình được cần thiết rồi đem đi xây Ra thành tương thành mới thành chuyển Tao sẽ hầm được rồi cả đi cây Bộ đồ lòng tao là món chính Còn con cặc tao trả tờ linh Tao coi đó là một sở thích phật tới Không cần phải chữ tờ rính Keep this penis in your hole Keep the liquid on the floor quan lâm đau của chậm đại phá quan tham mấy thằng nhóc thì cẩu đầu chạm còn mấy thằng lớn đừng có than đau nhỏ trẻ thì mình bảo ban nhau mấy con cá này lão đang câu ra việc thành một bó hỗn tạp thì tao lại khác trên trái tao flow chậm đại giáo quan lâm đau